thì ờ, gặp uh, nhau đến với nhau quá vội nên ờ, chưa có đủ cái chưa có hiểu chưa có um, chia sẻ được với nhau nguyên nhân của muốn ly hôn là gì lúc đó thì có ai cũng xin đi uh, làm nói ở nhà việc làm quá trời đi làm gì ừ. cái uh, tự đi mò sơ tự nộp tự làm tự đi luôn đi rồi có khi đi có khi về cái từ đó xảy ra thì em là cố gắng nếu cái một năm trời thì không ổn thì em xin dừng lại mà rút ra được là do là chưa dành hết tình cảm cũng như là chưa có cái ờ, sự vun đắp đúng như những gì cô ấy muốn đúng như những gì cô ấy muốn cái lúc đó là bạn nó mới tỏ tình với em thì cũng quen nhau trải qua cũng một năm á thì sau khoảng thời gian đó thì tự nhiên người bạn gái cũ quay quay lại thấy vậy á em chia tay luôn mặc dù bạn đó nói là à, không có gì hết chỉ là bạn bè thôi nhưng mà cái cảm giác trực giác em mới biết được là bạn đó dẫn người bạn gái cũ về với, với gia đình mà ờ, em bé nên là hai người định lấy không? và em đã chuẩn bị cho con một căn nhà và bố là một căn nhà à. là bố là đây hả dạ, à, là hai cha con là dạ, hai căn nhà là ông bà nội là nhà riêng nhà con riêng. trai là nhà riêng dạ. Ờ, bố là nhà riêng dạ. nhưng mà nhà con trai mua chưa dạ con trai mua ở bình dương à mua sẵn hết trơn rồi đợi nó lớn là nó lấy vợ nó có quyền ra riêng thôi dạ dạ em chào chị cát tường dạ em chào mình chào bà bên kia và chào quý khán giả mình tên là Dương Lộc, mình là 39 tuổi, đến từ uh, tỉnh Bình Phước Quê gốc ở Bình Phước luôn hả Lộc? Dạ không, quê của em là ở à, bố mẹ ở ngoài uh, Còn em là sinh ra và lớn lên tỉnh Sông Bé, nay là thuộc Bình Dương và Bình Phước ừ. Vậy bây giờ ngoài Quế là mình còn ai, ba mẹ còn ngoại không? Dạ ba mẹ vào đây trong luôn Vào trong này luôn hết rồi dạ. ừ. Hiện tại là Lộc là đang làm công việc gì? Dạ em đang uh, kinh doanh tự do, làm uh, sửa xe gắn máy tại nhà riêng của mình uhm, mình sửa một mình hay là mình có thợ phụ không dạ mình làm một mình làm một mình luôn làm công việc này lâu chưa dạ mới có 25 năm mấy 25 năm 25 năm mới có 25 năm Ồ vậy là tiệm sửa xe mình cũng lớn lắm chứ bộ Dạ không, em làm ờ, nhỏ nhỏ của ờ, mình thôi một mình không ai phụ hết 25 năm miệt mài làm một mình một ngựa vậy đó dạ đúng rồi nhưng mà cũng hơi tò mò 25 năm rồi không lẽ là à, không có lúc nào làm thêm gì sao có cái nghề nào khác dạ, không em à, có nói chung là sau thời gian có tích góp thì cũng có đầu tư một hai lô đất nhỏ nhỏ à cũng đầu tư bất động sản đúng rồi cái đó là đâu tốn thời gian của mình không mình sửa xe thì mình vẫn cứ sửa xe còn cái nào mình bỏ mình mới tiền mình đổ xuống đất cái dài ba năm mình lời cái mình mua lô khác cái mình lời vậy cũng ngon lành có tầm chiến lược à, có tầm nhìn chiến lược cười cười em gái khoái cười rồi sao À, em tên gì cưng? Dạ, em tên là Bích Nhung, năm nay em sáu tuổi Nhung 36 à, dạ, tuổi Em uh, ở thành phố Hồ Chí Minh luôn Và ừ. em đang làm công việc là kinh doanh online uh, về mặt hàng mỹ phẩm Dạ, và mình làm cho người ta hay là mình tự làm cho mình? Dạ, hồi trước đó là em làm cho công ty rồi ờ, sau đó thì em nghỉ thì em tự làm bán hàng online mà nhỏ thì Mình đang sống với ai? Em đang sống với bà ngoại với mẹ của em À, con ba? ba mất rồi chị à nhà mình đông anh chị em không dạ có hai chị em em là chị hai với một em trai nữa em trai của em cũng lập gia đình rồi à vậy là mẹ có hối à, mẹ với ngoại có dạ, hối về lấy chồng không hối hối ngoại à, mấy mà chưa lấy chồng là, là, là hối dữ lắm ha dạ, mà quê gốc mình là ở đâu dạ em sinh ra lớn lên ở thành phố luôn chị à, nhưng mà gốc của ông bà em là ở quảng nam mình thấy mình có những cái điểm gì mình um, ưu điểm rồi những cái gì là cái khuyết điểm của mình nè thì dạ, ưu điểm của em đó là um, là biết quan tâm chia sẻ với người khác còn điểm yếu của em đó là em ờ, hơi nhút nhát với lại à, cũng à, hơi chậm á rồi những lúc rảnh rỗi thì mình làm gì có đi chơi có giao du bạn bè dạ, em em thích đi rảnh rỗi em cũng hay đi du lịch mỗi lần đi về đi với đi thì em đi một mình nhưng mà em đăng ký theo cái tour á à. nó có một cái công ty tour du lịch nó chuyên tổ chức những cái chuyến đi xếp đó mà đi một mình vậy thôi dạ đúng rồi thì vô đó mình sẽ có bạn mới như vậy cũng có nhiều cái cái cái mối quan hệ rồi sao mà chưa tìm được người ờ, nào ừ, tại vì em ờ, kiểu cũng nhút nhát á à, đi vậy thôi biết biết Đúng giao ngoại giao vậy thôi nói chuyện cảnh vậy đó. chứ không có trò chuyện với ai không có tìm hiểu ai hết trơn dạ, không có ai không dạ. dạ rồi sao lộc thì sao nè điểm mạnh điểm yếu của lộc là gì nè dạ điểm mạnh của em á là không hút thuốc không cờ bạc không rượu bia còn về điểm yếu nhát yếu đông đông nhát gái à, ăn nói thì không có ờ, khéo nên hay bị mất lòng nhất là về mặt tình cảm về kinh doanh thì ok về kinh doanh ok rồi kinh doanh rồi bộ à, rồi không có nữ nào tới sửa xe hết hả dạ là nhiều lắm nhưng mà do cái duyên dạ. cái nào sau là không thể nào có tiếng nói chung là kiểu như là ngại và biết. à, lộc đã à, trải qua được mấy mối tình rồi em à, trải qua được một mối tình với đã độ hôn nhân một lần có đổ vỡ một lần rồi có cháu nào chưa dạ có một cháu hiện bây giờ là 13 tuổi à vậy con lớn rồi cháu trai hay cháu gái trai đang ở với ai dạ ở với ông nội ở với ông nội dạ thì uh, nói chung là khi nào mà bận việc nhiều quá rồi kêu con về nó cơm nước cho mình ăn trời sướng ha có con rồi về nấu nước ăn ủa nhưng mà rồi vậy là lộc không có ở chung với ông nữa với ba luôn dạ hả? không em đã từ lập từ năm 96 à, là em ở một mình dạ con cháu là ở với ông bà nội dạ à nói chung là con cần nhau cần nên là khi nào muốn qua muốn về gì nó là tiền cái cái mối hôn nhân đó kéo dài bao lâu kéo dài được có năm mấy à có một năm mấy thôi lý do gì chia tay thì nói chung là lỗi thì cả hai chứ không phải một là hai người yêu nhau rồi lấy nhau hay là do mai mối hay là do như thế nào do tình cờ quen ừ. thì uh, gặp uh, nhau đến với nhau quá vội nên chưa có đủ cái chưa có ờ, hiểu chưa có ừ, chia sẻ được với nhau nguyên nhân cô muốn ly hôn là gì lúc đó thì ờ, có ai cũng xin đi ờ, làm nói ở nhà việc làm quá trời đi làm gì ừ. cái tự đi mua hồ sơ tự nộp tự làm tự đi luôn đi rồi có khi đi có khi về cái từ đó xảy ra cho em là cố gắng nếu cái một năm trời thì không ổn thì em xin dừng lại đi làm công ty gì mà đi lựa đi không về giày da à làm giày rồi. đi làm là, là ý không về thì cô nói tại sao cô không về tăng ca hả hay là gì cái đó em không biết rồi mình làm chồng bởi vì mình cũng không biết bởi vậy làm sao mà vun đắp cho hôn nhân được thế thì sau cái mối lương duyên đó thì bản thân em rút ra được cái điều gì sau cái mối hôn nhân đó thì em à, rút ra được là do là chưa dành hết tình cảm cũng như là chưa có cái à, sự vun đắp đúng như những gì cô ấy muốn đúng như những gì cô ấy muốn ly hôn tới nay là bao nhiêu lâu rồi tám năm chín năm rồi trong 9 năm đó mình có những mối tình nào khác không có quen một uh, mối tình nhưng mà được mấy tháng cái à, thấy không ổn nên em dừng lại luôn lý do tại sao không ổn Mới đại khái là đòi, hỏi nhiều quá à, đâu không nổi là về vật chất hay là về à, về vật chất à về vật chất mình quen bao nhiêu lâu thì mình phát mình thấy là không phù hợp hai tháng mấy mới hai tháng mấy thôi dạ. còn mối tình nào nữa không dạ hết rồi vậy thôi đó vậy dạ, thôi tới bao nhiêu năm nay cũng không có thêm ai dạ đúng rồi lý do tại sao vì à, em là điểm yếu là, là không ít đi chơi thích làm hơn thích chơi thêm về kinh doanh nên là xe thì nó mỗi ngày nó phát triển mình thì cái thảnh là mình cứ học rồi bây giờ nếu như có bạn gái thì có thời gian dành cho bạn gái không bây giờ dành tới 70 phần trăm dạ, bây giờ dành 70 phần trăm có muốn có thêm con không dạ cái là tùy à, bằng nữ chứ à, em, em à, sao cũng được hết à, có đủ điều kiện kinh tế để mà nuôi con nữa Tên. dạ có mà nên tốt nhất là thêm một đứa con để có cái sự ràng buộc của vợ chồng để sống nó được bền vững hơn thêm con để cho mình hạnh phúc cho mình vui mình chăm con chứ không có ràng buộc gì hết trơn có con rồi mà có ràng buộc được đâu chị tường nói vậy đúng không em à rồi thế bây giờ tình duyên của mình thì sao nè trải qua mấy mối tình rồi con em ờ, em trải qua hai mối tình à, mối tình đầu là năm 2009 là ờ, quen trong công ty ảnh là thu mua à, ở long an còn em là lúc đó em ở thành phố mà công ty đưa rước đi về á à. thì nó không có thời gian để gặp mặt nhau nhiều thì ban ngày á ảnh cứ xuống thành phố ảnh mua đồ cái à, chị ảnh về long an ảnh đưa đồ cho công ty thành ra tối ảnh mệt ảnh không xuống thành phố nữa ừ. thì những cái ngày lễ như tám tháng ba lễ tình nhân thì ảnh cũng đều không không ảnh nói là ảnh mệt ảnh không xuống em cũng có giới thiệu với gia đình thì cảm nói là ảnh không có có có giống như trung thành đó, cho nên là tụi em chia tay nhau ừ. À, mối tình thứ hai là với một bạn của em quen từ nhỏ luôn ừ. lúc đó là nhà chú em ở quận 12 á em lên chú em chơi vào mỗi mùa hè thì khi cái đợt đó em về xong đi học tốt nghiệp lớp 12 rồi tới em không lên nữa tới uh, à, 30 tuổi á em mới lên chơi lại thì vô tình mới gặp lại bạn đó thì có lúc đó là bạn nó mới tỏ tình với em thì cũng quen nhau trải qua cũng một năm á thì sau khoảng thời gian đó thì tự nhiên người bạn gái cũ quay quay lại thấy vậy á em chia tay luôn mặc dù bạn đó nói là à, không có gì hết chỉ là bạn bè thôi nhưng mà cái cảm giác trực giác là em quyết định chia tay hay là dạ, là em quyết định chia tay rồi anh đồng ý luôn hay là anh có nắm nếu anh có giải thích gì không thì ờ, cũng có quay lại cũng cũng nướng nướng quay lại nhưng mà xong rồi em cũng cảm thấy không có thật thà vẫn có gì giấu em á rồi xong rồi ờ, em chia tay luôn sau đó thì ờ, em mới biết được là bạn đó dẫn người bạn gái cũ về giới thiệu với gia đình mà à, có có em bé nên là hai người định lấy nhau trời đất ơi sau khi em chia tay bao lâu thì họ họ cưới nhau ừ, thì cũng chắc phải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 trong lòng mình thì vẫn còn buồn nhưng mà mình thể hiện ra ngoài là bình thường hay khổ dễ sợ không nghe câu chuyện anh bên đây thì ảnh đã có vợ gia đình có con riêng rồi thì em có ngại không à, em cũng hơi ờ, ngại cái khoản có con mà con của ảnh đang ở cái độ tuổi như chị nói nữa độ tuổi uh, bắt đầu phát triển về tâm lý á thì như em thì chưa có kinh nghiệm em sợ thành ra đối với cụ thể với trường hợp này á, thì chị nghĩ em cũng không có gì lo lắng nếu mà chị mà bước thêm một bước nữa chị lại ngại những người có con mà con nhỏ tại vì con nhỏ thì mình phải phải phải lo phải chăm phải phụ miếng ăn miếng đồ mà chị thì chị rất là ngại mấy chuyện đó chứ còn con mà lớn rồi thì chị thấy đơn giản tại vì con đã tự lập nó làm được hết mọi thứ chị nghĩ mọi thứ nó cũng đơn giản thôi không có gì đừng có tạo áp lực cho mình quá mong muốn của em là em tìm một người bạn trai như thế nào chân thật tại vì lắm ờ, giờ em bị những cái vết cũ em Đúng muốn rồi. người chân thật em là em muốn được quan tâm chia sẻ biết quan tâm chia sẻ có gì thì mở lòng ra nói với nhau rồi với lại ờ, có công ăn việc làm ổn định là được rồi về ngoại hình có yêu cầu gì không dạ ngoại hình thì à, em cũng không có yêu cầu gì <laughs> sao không có yêu cầu phải có cái chuẩn chứ thấy cũng hơi cao à em dạ, cao mét mấy em cao mét bảy trời ơi à, lọc cao mét mấy mét sáu ba mét sáu ba mét sáu ba chết cha ủa sao tụi dạo này tôi hay làm, là mai mối mấy cái vụ mà mét bảy với mét sáu ba này quá ta rồi sao rồi ví dụ như vợ cao hơn mình em có ngại không dạ em không có ngại đâu điều đó ừ, rồi sao em thì sao dạ em cũng không có ba cao hoặc ba ba ba dạ, ba mẹ nó có cái gen sẵn chứ thường mà giờ kiếm trai mà cao mét bảy mà để xứng với em hơi khó nha cho nên thôi kệ quan trọng là cảm xúc từ trái tim người ta quan tâm đến mình nha còn à, lộc thì sao và dạ, lộc muốn tìm một cái người vợ tương lai mình là người như thế nào nói chung là em à, cần một người là phụ nữ của gia đình biết chia sẻ có gì thì nói với nhau chứ đừng có giấu rồi à, có khó khăn gì á cùng nhau tìm à, cách để giải quyết đừng có đụng lên nóng la mắng gì Tường thích Thôi bây giờ thì Tường sẽ cho hai bạn gặp mặt nhau nha Một Hai Ba Mở cửa trái tim Chào em Anh có món quà muốn ờ, gửi ra ờ, tặng em Dạ em cảm ơn Em cũng có món quà muốn tặng cho anh Cái này là Anh cảm ơn em coi coi quà gì coi bà em gái tặng quà gì cái cái đó là cái à, dòng sữa tắm mới mà bên em đang bán à trời ơi tặng quà mà có mua đồ quảng cáo trọng ha <laughs> sau khi mở màn em nhìn anh thấy như thế nào cảm nhận của em như thế nào dạ thì à, em thấy anh cũng trưởng thành giống như trong cái sẽ, ừ, em nghĩ tại vì nghe anh nghe nói là anh có gia đình rồi em cũng nghĩ là anh trưởng thành rồi à, có con nữa nên là cũng giống như em đoán dạ. nhưng dạ, mà anh thấy em như thế nào thì cũng ờ, ngoài sự tưởng tượng của anh ở trong này chiều cao em là cao mọi người thì ờ, cũng như là ok còn về cái phần mà ờ, con cái á thì anh chỉ chia sẻ với em em chỉ cần cho nó tình thương thôi vì nó chỉ là thiếu thốn tình thương của mẹ chắc của cha cũng có đầy đủ thì cái này em cũng chia sẻ với anh là em hồi nhỏ là cũng um, không ở gần ba mẹ em ở với bà cho nên là em cũng thiếu tình thương cho nên là cái cái vấn đề mà ừ, chia sẻ tình thương đó, thì em hiểu cái cảm giác của của của đứa, đứa bé đó thì có thể là em sẽ để làm bạn được nhưng em chỉ ngại cái phần giống như ban tuổi trưởng thành đó thì dạy hay là chăm pháp thì em sẽ không có biết chăm sóc thì cũng ờ, chẳng có gì thì nó cũng lớn nó tự lo được hết tại vì anh đã tập luyện nó ờ, nấu ăn từ lúc 10, 10 tuổi tới giờ rồi cho nên là giờ ờ, về nhưng mà nó biết hết nói chung là cái gì nó cũng được cả chỉ là ta nó chút cái ờ, sự ờ, ấm áp và tình thương của những ờ, người cha mẹ dành cho con vậy thôi như là hôm nay anh đi tham gia chương trình này bé có biết không biết à, không có phản đối không đồng ý em như thế nào về sợ yêu thì em cũng có một khoảng thời gian là thật sự là em sợ yêu em nghĩ là em không không không không lập gia đình nữa nhưng mà bây giờ kiểu giống như ờ, nhà thứ nhất là nhà thối thứ nhì nữa là em uh, cũng muốn uh, có một chỗ dựa một có điểm tựa muốn có một người để chia sẻ anh cũng vậy thì anh làm gì anh cũng cần có người góp ý kiến để mình có cái được cái sự tốt hơn cho đôi lúc một mình suy nghĩ cũng không cho nên là tìm một người bạn đời anh sửa xe ở Bình Phước luôn Bình Phước luôn dạ. Vậy nếu mà em ở thành phố Hồ Chí Minh, anh ở Bình Phước thì à, em với anh làm sao gặp mặt nhau được? Cái đó là cũng do, do bên em à, sắp xếp tại vì bên em của anh cũng tự do nên là có thể đi lại được Dạ. Anh nghĩ như thế nào về cái câu nhà anh không thiếu chỉ đợi cưới em về Nhưng mà trước khi anh à, đi tìm một người bạn đời Thì anh cũng đã chuẩn bị một cái máy âm thiên Nhà đồ là anh đã chuẩn bị sẵn hết chỉ cần một người cô phụ nữ của gia đình nãy tôi ở ngoài tôi nghe có một câu hỏi mà tràn vô liền à gì nhà cửa anh có có sẵn hả nhà anh không thiếu à, nhà anh không thiếu em về à chỉ thiếu nước em về ủa mình có mấy cái nhà rồi mà nhà anh không thiếu tụi em đã chuẩn bị cho con một căn nhà và bố là một căn nhà à là bố là đây hả dạ, à, là hai cha con là dạ, hai căn nhà là ông bà nội là nhà riêng nhà con riêng. trai là nhà riêng dạ. rồi ờ, bố là nhà riêng dạ. nhưng mà nhà con trai mua chưa dạ, nhà con trai mua ở bình dương à mua sẵn hết trơn rồi đợi nó lớn là nó lấy vợ nó có quyền ra riêng thôi dạ dạ tiền cho thuê là lấy tiền ăn học à tiền đó bây giờ cho kinh doanh cho con thuê luôn tiền cho con quản lý luôn ăn học luôn rồi mai mốt rủi lấy vợ rồi đẻ thêm con nữa là nhà đâu thì trong thời gian này cố gắng tạo dựng thêm một à, ngôi nhà riêng cho đứa cần trinh nếu có đúng không nếu dạ, có rủi đẻ hai đứa con chung sao <laughs> cố gắng nữa cố gắng nữa cố gắng nữa à, hôm nay sao chị có thể kết nối được với ai th ờ, người thân của em không dạ được chị đó là bạn thân của em bạn thân bạn thân là thân ai nấy lo hay sao dạ không nó rất là hiểu em mọi thứ mà. chơi với nhau được bao lâu rồi dạ cũng ờ, tám chín năm rồi ok gọi gọi bạn thân coi alo alo, chào em Trời ơi chào em dễ thương quá à Em tên gì? Dạ em tên Phụng Hôm nay á là chị có ờ, giới thiệu là mai cho bạn của em là anh gọi là anh Lộc À anh tên Lộc dạ. Rồi bây giờ em ờ, dạ. hello em chào ảnh nói chuyện ảnh hỏi một hai câu gì khó khó vô Cái gì mà mà bạn mình muốn nói muốn hỏi mà bạn mình ngại đó thì em hỏi giùm thay lời muốn nói em hỏi giùm bạn đi nha Rồi đây chị đi đi dạ. đi, đi cho em gặp anh Lộc Chào em Em chào anh ừ. à, Em tên Phụng là bạn của chị Nhung á à. Dạ anh ở đâu ạ? À? Bình Phước Bình Phước à, ừ. à Từ Bình Phước về Sài Gòn xa không anh? À? từ chỗ nhà anh á 99,9 con Trời ơi 99,9 <laughs> tại vì à, chị em á thì gốc Sài Gòn ngoại nội gì cũng ở Sài Gòn hết nên em à, muốn uh, à, hỏi để tiện việc đi lại cho chị em hơn á tại vì chị em cũng còn mẹ với lại còn ngoại điều đó anh biết dạ không biết là anh hay anh có nhậu nhiều xin chia buồn với em là thuốc men rượu chè cờ bạc bánh ờ, phụ nữ không bao giờ anh làm dạ trời ơi thân đúng là cô bạn thân thiệt hỏi vậy mới được chứ hỏi vậy là hỏi hơn mc luôn á bây giờ cho bạn mình lời khuyên nè chốt cho chị một lời khuyên nè động lực nè nè em em cảm thấy nha à, anh ấy cũng cao ân có thể hợp với chị nên à, nên, nên à, nếu mà chị có thể thì chị cũng có thể bấm để khi mà à, mình mình có duyên thì mình có thể đến với nhau còn không duyên thì mình có thể làm bạn em thấy anh nó cũng gì rồi cảm dạ. ơn dạ. rồi chị dạ, cảm, cảm ơn nha chị cảm ơn phụng nha dạ cảm ơn chị rồi cảm ơn em tạm biệt em nha trời ơi dễ dễ thương quá rồi bây giờ bên đến phiên mình thì à, cho chị tường kết nối với ai đây à, bên em thì à, nay có à, bố có bố ông nội của cháu rồi cho chị gặp ông nội nha chào phụ huynh các bạn dạ dạ con xin ờ, chào bác ạ à. dạ bác biết cắt tường không dạ à dạ dạ bác khỏe không bác ơi à, không khỏe mà đi không chịu đi bởi vì sợ dịch đó à dạ dạ hai vợ chồng là ở với cháu thôi ha à, chắc cũng à, cưng cháu nội lắm ha bác à còn vậy rồi đây đây mời đành đây đây dạ vậy à, hôm nay à, con trai bác là đi à, kiếm vợ bác biết không biết cho cái sạn con nói cái bác mà nói dạ dạ con giới thiệu với bác gặp đây em nhung à, dạ nhung là cái người mà con đang định làm mai giới thiệu cho à, cho lộc dạ, không chào bác à chào con bác thấy sao thì à, tuổi thì sao không được hết <laughs> em nhung là chưa có gia đình lần nào dạ còn ờ, mà ở thành phố hồ chí minh bây giờ là nhung đang có lo lắng một chuyện thôi nhung lo là mai mốt về á là cháu nội ờ, không biết là sợ không có chăm sóc cho cháu nội của bác được bác nói vài câu cho nhung yên tâm đi bác à tại nay thì cũng chẳng còn cái gì mà lo hết bây giờ nó còn lớn rồi ờ à, đó chào con mày mọi người đã hát cho cô biết cô không trời đẹp trai quá ta con chào cô này chưa chào cô nhung chưa dạ con chào cô nhung à dạ cô nhung này là thí dụ như mai mốt là là là về ở chung với con luôn con chịu không dạ chịu mà chịu là phải ngoan phải nghe lời phải thương cô chứ đừng có chướng không có quậy nha dạ trời dễ thương quá như vậy là hôm nay thôi bây giờ bác anh bác nói câu với nhung nha chúc tinh thần cho cho hai cháu ở đây đang rung đó bác ơi đang làm quen với nhau cũng đang hồi hộp đây là chúng ta là bây giờ là mình có tại chứ mình không có, có lo lắng chứ được đây mình từ bây giờ chứ mình cũng có ít ờ, ờ, tài sản để mình sống rồi dạ không có nữa dạ không có gì lo hết mình cũng còn uh, đứt con tay để bạn để kẹt ờ, kẹt để bạn ăn kẹt có dạ. <laughs> ngon lành <laughs> dạ rồi à, con cảm ơn bác nhiều nha rồi chào bác dạ, đi chúc sức khỏe con chào bác dạ tạm biệt bác dạ, dạ bên đây con trai <laughs> kìa con, con trai khoe có mấy nhà qua tới gặp bác cái bác quen có đất bán nữa ngon lành dễ sợ không nhận rồi bây giờ quay trở lại câu chuyện của hai người à, thì không biết là hiện tại bây giờ trước khi mà đi đến quyết định cuối cùng thì bây giờ lộc còn muốn nói điều gì nữa không ạ à? nói vài câu với à, với nhung rồi chúng ta sẽ chấm dứt câu chuyện mình ở đây thực à, sự à, là hôm nay anh đến với chương trình cũng là mong muốn tha thiết à, có một người phụ nữ của gia đình một người vợ để ờ, cùng ờ, chia sẻ dù có như thế nào thì anh cũng mong muốn được ờ, cùng em có một kết quả tốt thì nói chung là ừ, chương trình thì cũng ngắn đó, thì à, em với anh cũng chưa có tìm hiểu nhau nhiều thì có gì thì mình sẽ à, tìm hiểu tiếp theo sau đó trời dễ thương quá đây xin mời hai bạn cùng đặt tay vào cái nút bấm này nếu cảm thấy đúng bấm mạnh cảm thấy chưa phù hợp có quyền lấy tay ra đó là quyền của các bạn nhưng khi đã bấm rồi thì mình phải chịu trách nhiệm với cái nút bấm đó rồi đặt tay vào nhắm mắt lại suy nghĩ thật kỹ sau 3 tiếng đếm của chị tường hãy đưa ra quyết định của mình ba em cũng hơi ngại cái khoản có con mà con của ảnh đang ở cái độ tuổi như chị nói nữa độ tuổi ờ, bắt đầu phát triển về tâm lý thì như em thì chưa có kinh nghiệm em sợ hai thực ờ, sự là ờ, hôm nay anh đến với chương trình cũng là mong muốn tha thiết ờ, có một người phụ nữ của gia đình một người vợ để cùng chia sẻ dù có như thế nào thì anh cũng mong muốn là được cùng em có một kết quả tốt một hết thời gian rất là tuyệt vời coi mời em qua đây đứng luôn à, lộc ơi dễ thương cặp đôi này tôi cũng chịu nè rồi đứng đây để tôi coi coi cao nè <laughs> trời ơi dễ thương rồi bây giờ nắm tay nhau đi à, đây là cái kỷ niệm ngày đầu tiên tại chương trình đó, hồi nãy là mình à, mình nói nhưng lúc đó là chưa có biết có chọn nhau hay không bây giờ nói mà cô ấy cũng chọn mình mình cũng chọn cô ấy rồi thì giờ phút này anh còn muốn nói gì với à, nhung nữa hay không wow người đàn ông từng trải chuẩn bị rất là chu đáo luôn coi như hôm nay là quà gặp mặt ha cho anh được à, xin à, được à, đeo chiếc nhẫn này minh chứng tình yêu anh dành cho em cả một ờ, tình yêu chân thành nhất đến nó đến nó rang là cùng nhau trong tay đi suốt con đường không có gì hết coi như là một món quà đầu tiên gặp mặt thôi trong quá trình yêu nhau sẽ còn nhiều món quà như vậy nữa còn khi nào kết hôn là là sẽ là quà khác anh nói vậy cho người ta yên tâm chứ đây không phải là cái nhẫn cầu hôn đâu nha anh mình đến với nhau anh sẽ có món quà đặc biệt dành ờ, riêng cho em và cũng là một ờ, người đàn ông sẽ ờ, cố gắng chăm sóc và yêu thương em nhiều hơn dạ, em em xin cảm ơn anh vì có sự chuẩn bị chú đáo này à, và trong cái quá trình tìm hiểu thì mình sẽ quyết định có tiến tới hay không thì cái đó em nghĩ là cần phải tìm hiểu nhau thêm ừ. Dạ. muốn cho cái tình yêu ngày hôm nay mà nó đi đến cái điểm cuối cùng về một cái mái nhà à, những đứa con thì nó có một cái sự vun đắp của cả hai nữa nhưng hôm nay thật sự chị rất là vui và cũng rất là cảm ơn lộc rất là trân trọng vì lộc đã thật sự rất là nghiêm túc trong cái câu chuyện ngày hôm nay à, nhưng cũng cố gắng nhiều hơn ha hai bạn cùng vun đắp với nhau hy vọng một ngày nào đó không xa thì các bạn cũng sẽ báo được cái tin vui cho chương trình